chào dạ, toàn thể các quý khách hàng. Hôm nay Đức Xuân Trà xin chia sẻ với toàn thể quý khách hàng những mẫu trà tầm trung ngay tại xưởng sản xuất để cũng có cho các quý khách hàng thêm lựa chọn cho những ngày lễ Tết sắp tới trong việc biếu tặng người thân và bạn bè và gia đình. Hiện tại bên mình thì ờ, nếu mà mẫu tầm trung thì ờ, để mình ờ, biếu tặng ấy thì những con những dòng tầm 300 nghìn hoặc đến 500 nghìn là những dòng trà cũng rất là tương đối rất là ngon rồi ạ. Ví dụ như là các bạn có thể nhìn thấy đây đây là dòng trà xem loại trà bách như này mình sẽ để ra đĩa để các bạn có thể à, nhìn tại đĩa luôn sáng nhìn rất là rõ đây là cánh trà của dòng trà 300 nghìn bên mình à, khi um, tí nữa mình cũng sẽ pha để các bạn có thể nhìn thấy màu nước trà thì um, dòng trà 300 nghìn này thì nó có vị hậu ngọt rất là kéo dài và màu nước rất là xanh sẽ phải như thế nhé các bạn nếu mà muốn biếu tặng thì có thể là lựa chọn đóng gói túi ấm và túi một lạng à, hai lạng hoặc nửa cân để bên mình cũng sẽ có những hộp à, đẹp để các bạn có thể biếu tặng khi mà chúng ta lựa chọn dòng trà 300 nghìn này tiếp đến thì mình cũng sẽ giới thiệu thêm các bạn về dòng trà 500 nghìn bên mình đây là dòng trà 500 đây dòng trà 500 nghìn bên mình này tí nữa mình cũng sẽ chọn để các bạn à, hữu giữa dòng trà 300 và 500 thì về cánh cánh trà của dòng trà 500 này thì cánh trà nó sẽ bé hơn và cái ờ, màu trà thì nó xanh xanh hơn xanh hơn ạ các bạn nhìn thấy về giống trà 500 này ấy, thì nó là giống trà là giống trà theo giống trà của Long Vân thế nên là cái hương thơm của hương thơm nó hương thơm rất là sắc hương thơm rất là sắc và cái vị của nó đậm đá hơn dân dòng trà 300 nghìn tí nữa mình cũng sẽ pha để các bạn có thể cảm nhận được về bầu nước bây giờ mình để hai à, hai cánh chè hai dòng chè một dòng chè 300 một dòng chè 500 để bên cạnh để các bạn có thể quan sát và mình cũng có thể phân biệt được về à, sự khác nhau của từng dòng chè một thì mình có thể nhìn thấy cảm quan mắt thường ấy thì thấy dòng chè 500 ấy thì cánh của dòng chè nó nhỏ hơn cánh cánh nhỏ và nhỏ li ti hơn ạ à. dòng chè dòng chè 300 thì cánh nó vẫn sẽ to hơn và bây giờ thì mình cũng sẽ xin à, pha thử dòng chè 500 để các mời các bạn thưởng thức để có thể chúng ta có thể nhìn rõ được về màu trà này.